nay là mừng sinh nhật của con gái Trinh nha Mà Tụi con mời được Agnon về hay gì vậy? Yeah, yeah. là Agnon chơi chưa? Ô, mở tám Hello, mở tám Còn bánh nào? Còn bánh nào? Không biết à, Miêu trả lại không biết à ba ly rồi hả vin nữa. gì giờ chín giờ mấy rồi đây cậu minh đã xuất hiện cái còn chị ba phơ đâu em phơ đâu cái ừ, cái hộp rồi ba cái hộp Hơn, hôm nay có non trong nhà mình được không? Nhiều Nè, Agnon Challenger này được không? Quay ba nữa Quay ba Quay ba là sao ba quay? một hai ba quay Chiu. Vậy hả? Vô không? Thấy ba không? Quay cái này nữa Cái này hả? Đợi xíu đi Gấu nai đang sức ờ, ghẻ nha sinh nhật chị hai gấu nai đang sức ghẻ viên uống uống sữa viên Biên? Ủa Uống sữa hả? Không. Dạ. Bill, con làm gì vậy? Con làm gì vậy? Bây giờ ba chưa? Ba chưa ba rồi, trời chưa ba là chị ba Jennifer con hả dạ. chị ba mới mua uh, dài á mới mang em dài về đó nha dạ, trời ơi hai bạn đó ngồi kỳ vậy hai bạn dạ, dạ, quay sinh nhật ờ, đăng lên ờ, kênh cho bà ngoại ông ngoại được coi nha đây là hậu kỳ hậu kỳ trước khi chụp hình ờ, 9 giờ tối rồi nha các bạn hậu kỳ hậu kỳ trước khi chụp hình nha yeah là behind the bị hai the scene đúng rồi chứ không phải hậu kỳ hậu kỳ là khi người ta làm ra cái video mới gọi là hậu kỳ ba lộn What? I don't know English. Ừ, mở tám ơi, cậu Minh ơi, cậu tám ơi. cái bốn ba món trên chơi dưới thôi rồi ba lên thay đồ rồi nha phải xuống anh tấm kem rồi nha vào đó Đây, đây, đây, đây, đây, đây. Tôi có, tôi có, tôi có. em Tuấn không? Biến con gái con con con lớn Lên thôi ảnh năm 17 tuổi Hay Giống gì cái gì lại Hả? Chơi chơi cái góc gỗ, gỗ đâu rồi, tanh đâu không gỗ Cứ xa ra, xa ra Nay thứ 6 Nay thứ 7 chụp đó bác mà nha biết chụp không trời ơi chùm chụp áp nè chụp áp xong chụp áp chụp gì nè để nó nó có lúc luôn rồi cho ba hả xin hết đi cho con muốn nào nằm đứng nha không có ngồi được để đứng mới thấy đâu áp sao chụp gì nè biết đang chụp gì nè là nó nó sẽ có lúc luôn nó luôn lại tiếp ừ, rồi bấm luôn lại rồi rồi rồi chắc chụp gì tiếp chốt để dự sáu tình hình đứa nào bậy bọ là ờ, dự sáu bắn á không con trong cái gì hai cái này được không được cười lên giờ phải cười lên nha cười tét tét nha một hai ba lù một hai ba lù một hai và lù một hai ba lù một còn con nhiều chậm nữa nó chạy dữ lắm kìa nằm yêu chạy vô con <laughs> một hai cái này chụp mẹ có nè thôi nè một hai ba cho khó chụp một hai ba chỗ này luôn luôn đồ mệt quá một hai ba ừ, một hai ba một một hai một hai ba đẩy luôn rồi mà đầu hai ba ba hai bỏ bốn năm sáu bảy tám chín mười ba không có nữa được ba chưa để em chụp ở đây chụp lại nè nè thường ừ, là dạ. một hai ba là chọn luôn một hai ba không có ba từ luôn hết ờ. đi rồi đó ẻo đi đó đó một hai ba mà ẻo nè đó một hai ba ẻo từ đi đó ờ đó đó đó ba hai bốn năm sáu bảy tám chín sau đó các bạn hơi quá Đó lên đi Bây giờ tới chương trình ăn bánh kem không chứ đâu có quay phim chụp mình gì nữa đâu 뭐 하죠? đây đây mì với ăn hồng mà mập quá rồi ta sẽ bị ép đúng rồi Đừng để lên biết nè nè biết nè biết nè mà của mày biết con có thêm điểm gì đâu không biết đâu tao có thêm điểm gì nè mày à mày cho mày thằng tải mà ờ nhưng mà đẹp. đi cho cái mũ cái con này nè ô mày nhìn ôi trẻ con nó nè thôi mẹ con lên ha lên ăn lên kìa ủa sao tùy đến sao hội trường coi lên mày lên mẹ cái cái này nước làm ăn giống mày pin đi để cái dĩa đó đi anh đồng cái giữa đồng bị nhau á Ô mày đâu? Cầm ơi Cầm cái dĩa mày mày nhảy đi lên cái dĩa đang mà không hết được Chị chị nè Nè chị nè không biết biết ngọc mình ăn gì trời rồi tôi chỉ cho mà sao rồi có rồi mẹ rồi đã đưa đưa em đưa em lấy ăn cái đi rồi anh ăn đi ăn đi ăn đi nha dạ. dạ, ở tiếp đi con đưa đưa đưa đưa hai cái mốt ngon không yêu ngon không yêu mày hiểu gì không không cái gì đâu cũng không á không chứ không biết chị nghe chịu nữa à, không chịu không chịu không chịu không chịu không chịu không chịu hiểu không không không chịu hiểu thì cũng yêu cũng yêu chị lẫn đâu thêm gì nữa thôi thôi thôi không chống đánh trong tình cảm chứ không phải đâu ba cái con ơi con rồi rồi ăn đi rồi ăn cho dạ. Em ăn Anh đã bám mà ăn đi Nó là khổ kìa Nó một lòng mà Ừ Một lòng Thì nào nó định trăm đồng bao Ủa thì nãy 500 mấy Ủa thì 500 đồng Cái này mấy là cái gì vậy? Tôi tổng tổng nhưng mà mình là được à, năm chấm năm mà không không hai đám riêu là nó nhẹ nó nhỏ nó ngọt các bạn nghe ha nhưng mà có mấy lúc lì quá là cũng nghe mấy lúc lì mấy ngọt kêu không không không mấy không không phải đâu ầm ầm tối cả chín tháng mười hai là cái mặt nó nào em cái mặt mẹ cũng vậy mày nằm đắp mờ xong mày nhìn sang không có cảm xúc làm cá mày làm cá cho tí